đậu đấy bạn nấu thịt nè bạn chào anh Đỏm nha đang đang nấu món ờ, lẩu cá nè các bạn Đỏm vào kêu mọi người vào kêu ờ, vào xem cho chú ấy chào đam mê hitco chào hiệp uh, ờ, mail gaming nè bây giờ mình bỏ ờ, rau vào nha các bạn chào mèo ú mọi người vào thật nhiều đấy mọi người vào đi chủ đăng like nè Đấy, nấu lẩu ờ, được ờ, thông chốt các bạn vào kênh quê tôi Vũng Tàu đi mọi người vào kênh quê tôi Vũng Tàu ít người vô quá ta nó bỏ hành nữa các bạn cho một ít uh, mì chín vào mọi người cho mình một like các bạn chào ờ, gia vị núi rừng Tây Bắc gia vị Tây, núi rừng Tây Bắc kêu mọi người vào dùng đi chú đó nồi lẩu ngon chứ bạn vừa chưa đó cá cá điêu hồng nấu nấu lẩu cá bạn đây là rau mới luộc xong nữa bạn mới vớt ra nữa bạn đây thêm dĩa bún nữa bạn ok nhậu luôn chào phong channel nè đây là món thịt nè còn mình xin kết thúc video đây nha mời mọi người ăn cùng gia đình mình